太棒了！ đây rồi, bắt được rồi, bắt được rồi Trốn đâu đó, bắt được rồi Ta bắt được hai bé Bi rồi Bé Bi, bé Bi, bắt bé Bi, bắt bé Bi Ăn cướp, bắt bé Bi, ăn cướp bé Bi Ăn cướp bắt bé Bi, bắt bé Bi Con gì đây, con này là con gì đây Đố hai bé Bi, con này là con gì Con màu vàng này là con gì Em trả lời đi, em trả lời con này con gì con này con gì đây con gì màu xanh xanh nè con gì màu xanh xanh nè À đây rồi Ô kìa con voi Ô kìa con voi nó hai cái vòi ô kìa con voi nó có cái vòi con màu vàng là con gì đây phải không phải hú cao cổ không hả à. Hai bé tên gì đó? Bé đỏ tên gì? Họ tên đầy đủ coi. Còn bé áo à, màu hồng. Bé hồng tên gì? Bé hồng tên gì vậy? À. Sao vậy? À ừ vũ à vũ à vũ à vũ quá, vũ quá vũ à vũ à vũ quá vũ à ờ vũ à vũ vô vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ vũ hai cô gái này dữ quá hai cô gái dữ quá khó bắt quá con ơi mà con ơi đồng bọn ơi bắt hai cô gái này dữ quá mình chứ bắt không được rồi đánh đánh lại tôi rồi hai gái đánh lại tôi rồi tôi phải làm sao đây trời cô gái nhỏ này dữ quá gái nhỏ này dữ quá gái nhỏ này ghê quá ghê ghê ghê ghê quá ghê quá ghê quá ghê quá rồi dập găng dập găng rồi cô bé nhỏ dập găng rồi tôi tôi đã bị hai cô gái nhỏ bắt cái bà con ơi tôi đã bị hai cô gái nhỏ bắt cái bà con ơi đây nè nhìn nè <laughs> bắt tôi vô đồn rồi về đồn rồi chạy về đồn thôi bà con ơi hai cô gái nhỏ bắt tôi chạy về đồn rồi bà con ơi bà con ơi cứu tôi cứu tôi cứu tôi với bắt tôi ngồi xuống rồi nè à. ngươi ngươi hãy từ từ ngồi trong đây suy nghĩ lại à, làm những gì đâu tôi có làm gì đâu tôi chỉ bắt trẻ em thôi mà bắt trẻ em là đọc lại sản pháp người hãy ở trong đây xuất phát này hết pin nè